Xin chào tất cả các anh đang xem clip Rất nhiều các anh đang chơi đánh bài và lỡ thua Không biết phải làm sao để mà gỡ gạc lại Thì trong clip này em sẽ hướng dẫn để giúp các anh gỡ gạc lại những gì các anh đã mất Khi các anh đang chơi đánh bài mà không biết trước được bài của đối phương Trong clip em sẽ hướng dẫn các anh cách để biết trước kết quả Biết bài của đối thủ là bao nhiêu Để không làm mất thời gian Em xin giới thiệu tới các anh bộ sản phẩm Kính áp tròng nhìn xuyên bài năm 2021 được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có chất lượng siêu mỏng, độ rõ nét lên tới 7D, giá cả thì rất là hợp lý. Với châm phương uy tín quý hơn vàng, các anh yên tâm đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Khi các anh chơi bài, các anh chỉ cần đeo kính áp tròng này vào trong mắt, em cam kết với các anh là hoàn toàn không có hiện tượng đau mắt hay là mỏi mắt như những sản phẩm trước mà các anh đã từng sử dụng. Thay vào đó là một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Sản phẩm bên em được bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm. Nói sơ qua về bộ kính áp tròng thì hộp kính được làm bằng gỗ rất là chắc chắn. Nắp hộp được mạ vàng nhìn rất là sang trọng. Khi các anh chưa sử dụng đến sản phẩm, các anh có thể đặt ở một chỗ để trưng bày, nhìn rất là đẹp mắt. Bên trong hộp kính bao gồm một cặp kính áp tròng. Khi nhận hàng, anh phải kiểm tra có đầy đủ hai cái mắt kính này các anh mới nhận hàng giúp em thì một lát nữa em sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng nó như thế nào thì đây là lọ nước để rửa mắt kính để giúp cho kính của mình nó không bị khô và không bị xước là một cái hộp để khi các anh đi chơi xa các anh không tiện mang theo cái hộp to các anh có thể bỏ kính vào trong này để mang theo nó rất là nhỏ gọn nên khi các anh mang theo thì rất là tiện và đây là cái kẹp để giúp anh đeo kính vào tháo kính ra dễ dàng hơn nó rất là mềm nên khi anh gấp kính thì kính nó sẽ không bị rách khi mua kính anh sẽ được tặng kèm theo là 10 bộ bài xanh 2k bên em cũng có rất là nhiều loại bài khác như là bài rồng đỏ bài rồng xanh bài xanh 2k loại mới bài xanh hoa cúc thì bây giờ sẽ test thử cái kính áp tròng cho các anh xem thì đây là bộ bài của bọn em Nhìn không khác gì một bộ bài bình thường canh mua ở ngoài quán đúng không ạ Bây giờ anh sẽ bóc bài cho các anh xem Nó khác với bộ bài bình thường như thế nào Thì khi các anh đeo kính vào trong mắt Các anh sẽ nhìn thấy là màu tím như thế này nhé 4 bích này bích thì nó sẽ có hai cái dấu tròn ở hai góc này các nhé hai tép này tép thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu ở canh nhé bốn cơ này cơ thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ở hai góc bài canh nhé 5 cơ Nhìn rất là rõ đúng không các anh? ba cơ chín cơ rồi ca cười hai rồi rô thì nó sẽ không có ký hiệu gì canh nhá bảy cười Thì bây giờ em sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng nó như thế nào. Thì khi mở lọ kính ra các anh sẽ nhìn thấy bên trong nó có một cái nút như thế này. kính nó rất là mỏng canh anh nhé thì cũng có nhiều anh lo lắng rằng là cái kính thì nó màu tím như thế này vậy khi các anh chơi bài nó có bị lộ hay không thì em xin cam kết với các anh là hoàn toàn không bị lộ bởi vì cái kính nó rất là mỏng vậy nên khi các anh đeo kính vào trong mắt nó sẽ áp sát vào trong mắt của các anh lúc đấy thì màu kính nó sẽ trùng với màu mắt của các anh anh có những thắc mắc hay là cần thông tin gì thì để lại số điện thoại hoặc là liên hệ số điện thoại 056 567. Bên em sẽ tư vấn từ A đến Z cho các anh. Địa chỉ bên em có hai cơ sở ở Hà Nội và Sài Gòn. Các anh mua hàng có thể đến tại cơ sở hoặc là đặt mua ở nhà. Khi nhận hàng, các anh kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em.